Ok, xin chào các anh em nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục khui tiếp tục 10 ờ, cái rương phôi tím nha nè. Hôm qua là khui vài rương rồi mà không có gì cũng được vài món đủ đủ sai. Này khui tiếp anh em ơi. Đây, Khải sẽ tìm uh, tiếp tục đó là hiện tại Khải đã có hai món chất bà là lợi ít đạt anh em thấy. Anh em, chúng mấy Khải đã ép được hai món tím rồi anh em à. Hiện tại Khải sẽ tìm uh, đai lưng hỏa 4 dòng hoặc 3 dòng kèm với giày thủy nha anh Đây, áo thổ này anh em. Đó. video trước anh em xem cũng biết này, nón này. Ok chưa? giờ Khải sẽ tiếp tục tìm phôi đó là đai lưng phòng thủ và bao tay phòng thủ Khải đã ép lại bao tay bao tay này phải quá rồi ok tìm hai chủ yếu hai món họ đai lưng và bao tay anh đây mở nón rồi nón thủ tiếp tục nón nón rồi toàn nón rồi ô đủ đứng ra toàn nón ngoài ta khác thứ em, cho toàn nón rồi trời nón nữa ui mở mười rương hết sáu nón trời thôi thôi tụ xanh chết rồi đai đâu đai lưng đâu cần đai lưng mà trời ơi nón đủ xanh auto nón lên coi gì là bán shop luôn này không được bán shop luôn này thủy này shop này họ một dòng shop này họ bốn dòng a nón tu la đẹp này nón này đẹp nha nè nón này có tiền nha nè bốn dòng kim shop này kim shop này họ ba dòng <laughs> họ ba dòng nhìn tháo như ok họ ba dòng con thờ bán được nón lá này anh em ơi nón lá phòng thủ lý làm chậm 40 đây có được nông lá có tiền nha anh em ok được một nông lá anh em ơi nó đi bốn dòng mà đẹp rồi tiếp tục trời đủ toàn nón vậy trời chua ơi chịu luôn rồi đủ xanh toàn nón không trời áo kim sốt <laughs> nón thổ nón thổ sốt luôn được hai nón hở thôi anh em ơi được hai nón hở thôi nón tu la họ đem một dòng hỏi bước ra xe họ được nón này nè nón này hạ, xuống cấp 4 thì giống nón lá giống khải nha nè hạ xuống cấp 4 thì được nón lá giống khải ok ở đó tiếp tục khải sẽ làm video tiếp theo anh em có thể xem thì ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi đó hiện tại bây giờ ở video này thì à, khải sẽ à, lên đảo luôn đã mang hai món này luôn nè lá thị tinh đã xấu nhưng thị tinh đã nhưng này mình còn à, hai cục chưa Ủa, tinh hồng chứ hai cục tinh hồng này lá thêm tình hồng á một này hai này ba này ok lần đầu mang sửa đồ mới không nam à, một này ấy ấy hai cục hai cục rồi à? bị khó hai cục rồi à? lại khác tinh hồng này quá trời này em nghe vần nhiều tinh hồng nhiều lắm tiếp tục rồi à, lãnh đạo mang hai món viết cho nha anh em đẹp quá quá đẹp quá tuyệt vời ok lãnh đã kiếm khách mau rời anh vùng gục ngã giữa trời mây phương tương người phương xa có hay lòng nhớ anh luôn đau khát quay về đừng vòng lặng đưa ta tìm về nơi xưa chúng ta lại lùng đàm một tí luôn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để quá tuyệt vời quá đẹp trời ơi phòng thủ 39 rồi đẹp quá em ơi ok bây giờ sẽ đồ khảo sẽ như thế này thôi khả sẽ bỏ cái, cái, cái nhòng chón này ra khả sẽ mang khán hỏi nè khả mang khán hỏi 17 khả sẽ mang tầm này mang 40 chón thôi nè rồi đây bỏ nhọn chón dòng một này ra vì khả mang đôi giày dòng một này đó quá đẹp à, như là bốn con chó thì sau này à, có mua được à, đôi giày tím hoặc là đai lưng tím thì lên đá một lần bao tay anh em hiện tại bao tay hôm qua ép quá phèn rồi ép lại nó nữa rút bàn tết nè thấy tính lùng đam cả ngồi và cả trong nè

ngọc bộ giờ chiền nào này này hai cái nhẫn thố nó kích cả tết cả hai nỏ này nhẫn thố ok rồi tết đem hai hai nỏ rồi thì được 30 đâu 30 số này đang thêm 10 đủ thay nó ra vào ôi dạ nhìn món tàu con của nhà mình ủa con của mình mới nấu gà hai rồi bốn k ui máu đầu tiên bao gam mốt khác nha máu hơi nhiều máu hơi nhiều rồi nè <clears throat> rồi đó ngày 10 tết này có 10 tròn 5k là học hợp lý mười này nó còn full uh, à, thanh âm rồi đấy quên nó full uh, phật tâm rồi đấy nhìn là biết rồi hai trăm năm mươi ok tròn 5k rồi tiếp tục thông pháp 4 ngàn được 4 ngàn năm không 4 ngàn năm thì cái nọ kim mang và tổng kim sẽ đặt mất 4 cái 7 cắn lắc thì được 5 cái 1 4 ngàn năm hợp lý Uầy, hợp lý luôn Hợp lý luôn Ok Quá hợp lý luôn em ơi ok giờ khải sẽ thay cái đó tống kim và cho anh em xem nó này nó bất càng ngồi nè. cho anh em xem lại sẽ đồ trúng của khải này nè em ơi nó thủ lý làm chậm ok chưa tại khả mang cho trường mộng thì nó lấy dòng làm chậm 40 dưới thì khải đang được uh, ờ, 120 làm chậm đó ok chưa 120 làm chậm đó nhẫn lực cao ngập đai lưng và bao tay thủ lý nón thủ lý áo thổ giống động nhẫn thì kháng hỏi dòng một sinh lực nội lực giày thì à, chón vòng 1 nội lực đó. đó 20 31 94 ngập bộ sinh lượng lực thắng lên 15 đó. nếu mà được thì Khải mang thêm cái làm chậm cho ủa mana cái cả hai khá dư đây anh em nếu mà không Khải cũng thức Khải có thể bỏ dòng kháng lôi đi Khải mang thêm uh, 40 làm chậm từ ngập bội nữa nè đây em sẽ biết được đó trời ơi chầm xấu làm chậm chắc không nè trăm xấu làm chậm, trăm xấu làm chậm mà mất đi mười mấy điểm thông phát, mình mất đi 11 điểm thông phát, nên là khải cũng không muốn lắm tại vì tầm này chấm hai làm chậm là đủ chơi rồi nè đó chấm hai làm chậm đủ chơi này phòng thủ khá đồ khá đẹp à, ok mà lại ngập bồi này lá thêm dòng sinh lực một lực này đó nó lực cả hai quá đẹp quá chắc luôn ok bây giờ à, chúng ta sẽ cùng thử với cái nỏ nỏ tống kim này nó tống kim sức mạnh này sức mạnh này rồi kích nó tống kim vào lực tay tròn 4 cây 7 đẹp nha nè vô lách nữa lên 5 cây 1 đó hợp lý chưa thiếu một điểm nữa nha anh em thiếu một điểm nữa ừ. thiếu một điểm nữa đủ tính ra cái nhẫn ờ, đây đây đây lại bỏ vô không đây bỏ lại xếp đồ này nãy chưa bỏ xếp đồ đẹp đẹp đẹp luôn anh em ơi rồi chuẩn hợp lý luôn quá hợp lý luôn em ơi 4 k 7 kèm lắc bên trong tấm kim nữa khả lên được 5k1 đặt mốc 5k1 hơn 5k chuẩn nam sấy rồi hơi bị ngon luôn nha rồi làm video này thì ờ, khả đã trăng bị thêm sơ đồ mới rồi em mà đó là sự đầu tư đầu tiên của hạt này thì mong rằng anh em ủng hộ cho khả một like chia sẻ cũng như là đỡ lại một like chia sẻ mạnh nha anh em và đừng quên anh em có thích theo dõi video thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream cũng như là trực tiếp trên kênh youtube của khải nha anh em và các giờ đón trên kênh của khải cho vui nha rồi xong đồ quá pin này đã tống kim một khỏi phải bàn anh em ơi rồi ok bên ngoài thì 4 k 5 anh em tổng kim thì 4 k 7 cắn lắc thì 5 k 1 đó ngoài 4 k 5 quá đẹp máu 3 k là chọn nè cửa phi dân nữa anh em thấy không nói chung là sẽ đồ khải tầm này tiền không anh em đó nó này nó hơn chục triệu không bán này nón này tầm này hơn một triệu này anh em áo này khoảng uh, gần 10 kim ép khoảng tầm 10 kim là khoảng 700k rồi con, con ngựa này ba kia ba triệu ba thì à, ba triệu ba này 4 triệu nói chung sẽ đổ khởi hơn 15 16 gần gần 20 triệu rồi gần 20 triệu rồi nè đầu tư giờ đó biết sao giờ đó anh em thích xem thì khả đầu tư nè hôm qua khả ghép có đôi giày mà đôi giày nó xịt quá khán họ top 40 khán họ cái 13 thôi nên khả tức uh, tức qua khả sốt luôn nè khả nghiên cứu là đôi giày khác nè rồi dạ thôi đơn giản mà thôi nè rồi anh em xem cho một like chia sẻ ủng hộ nha chúc anh em xem video vui vẻ